Ồ. Ồ. Quá cả chó ạ. À. Quá cả chó chắc chi. Gì vậy? Ui, phi bay kiểu gì? Ừ, mất ai cứ mất luôn ạ à. <laughs> mất cái quả bóng à chịu vậy ô ô ô mồ à chứ là bánh mồm <laughs> bạn gần nhìn bạn thế này chết rồi bạn giờ này chết rồi ô ô đây mình ô ngã ngoài ra vào bánh chết luôn này chạy chạy một ok ôi ngã <laughs> ôi chuột ôi phải luôn ngã này chuột luôn chết chuột luôn <laughs> chịu anh em đẹp chết chuột luôn ôm về về ôm ngã đau lắm đấy ở đâu ạ <laughs> ờ. Tôi, tôi chống đi <laughs>

đầu quá đầu đầu không không phải ok ok ok ok ok ta treo rồi ta treo ô ơi trời ơi thôi ô thật luôn ô đặt cấp luôn thì đâu anh luôn thì ô

buông máy luôn buông máy luôn ạ à. <laughs> kiểu, kiểu như từ khí vậy các bạn Oh, my bánh bánh bánh rồi to quá các bạn